là do ra cánh tôi nghèo gốc đa chỉ còn mình tôi ngồi nhìn trăng lên bao nhiêu ký ức một thời giờ thành cây đắng một đời nhà cao xe rắn về quê 要冷。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 nhiêu ký ức một thời giờ thành đàn khác Cô không còn là cô thấm xưa nay đô Thành tấp nập cuộc sống cô giờ im ấm Chưa sao buồn vương đôi mắt sao đôi lần không ước mi Tôi vẫn luôn dõi theo từng cái ngày cô bước đi Cô xa nơi mái chèo bên sông nhỏ ta thường qua Cô xa nơi đồng cỏ mái tranh nghèo cạnh vườn hoa Ánh trăng kia còn đợi nhưng bóng người giờ nơi đâu Tôi chỉ biết ngồi hơi bên tâm sự cùng trăng cho với sầu